Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh BLV hút lúa của mình giống như là cái kênh về bóng hai lúa của mình. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái tặng Ecuador và Senegal nha anh em. Thì trước khi mình nhận định cho tất cả anh em thì mình cũng tâm sự với anh em là hồi qua mình có nhận định cho anh em là ba mã kèo anh em. ba mã kèo nha. Đó là Nhật Bản và Costa Rica thì cái kèo này anh em cũng đã xem thì anh em cũng biết rồi. Costa Rica thắng Nhật Bản luôn nha anh em và trong cái bảng đó trước có cái bảng Bỉ nữa nè Bỉ gặp Morocco thì cái trận này anh em cũng đã húp rồi nha anh em và Tây Ban Nha gặp Đức thì cái trận này mình không cho anh em nằm mã kèo trên dưới gì hết anh em cho anh em đánh góc và đánh rung thôi nha thì những anh em nào đã xem thì anh em cũng biết còn có rất nhiều anh em hiện nay đang nhắn tin qua cho mình đang xin kèo thì nhiều khi á mình cho kèo hỏi anh em đánh đâu anh em đánh ngoài mình cho kèo anh em đánh ngoài thì được nhưng mà liệu anh em có đánh được hay không giống như mình cho anh em cái mã kèo tài gốc hoặc là xỉu góc hoặc là tài thẻ xỉu thẻ thì anh em đâu có đánh ở ngoài được cái đó là quan trọng mình mới khuyên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em được chơi những cái mã kèo đó mình mình đưa anh em vào nhóm luôn anh em khỏi cần xin kèo mình đưa anh em vào nhóm và tới giờ gần tới giờ bóng lăn mình tung kèo lên cho anh em và anh em chỉ việc đánh thôi còn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 thì bây giờ bắt đầu vào ờ, vấn đề chính anh em đó là mình sẽ nhận định cho tất cả anh em cái trận Ecuador và Senegal nha. cái này là dòng thứ ba của bảng A nha anh em dòng thứ ba là dòng này là dòng quyết định đội nào sẽ vào đội nào sẽ rớt nha anh em thì anh em cũng thấy trên bảng xếp hạng rồi Ecuador đang đứng vị trí thứ hai và có 4 điểm trên bảng xếp hạng anh em và khi đó Hà Lan cũng đang có 4 điểm đứng đầu vị trí xếp hạng và đang dương hai anh em đang dương hai để hai tỷ số nha thì Senegal đang đứng vị trí thứ ba nè thì trận này Ecuador và Senegal đang đấu cái trận tử thần anh em, thắng là sẽ được vào mà thua sẽ rớt anh em cầm quà thằng Senegal này cũng vẫn rớt luôn anh em thì bây giờ cái trận này rất là hay nha thì anh em nhờ, chờ xem mình nhận định như thế nào nha anh em thì anh em thấy cái phong độ của cái thằng Ecuador này anh em thấy nó chỉ thắng được qua ta đúng tỷ số là 2-0 là cái trận thắng gần nhất của nó còn bao nhiêu anh em cũng thấy nó hòa không đúng không đây anh em thấy Ecuador gặp uh, Iran Iraq cũng hòa nè anh em gặp Nhật Bản cũng hòa gặp Ả Rập Xê Út cũng hòa mà hiện tại thằng Ả Rập Xê Út và thằng Nhật Bản thì cái phong độ của nó đang rất cao tại ngoài giải mùa giải World Cup này nha anh em cái phong độ của hai này đang rất cao nhưng mà Ecuador này cũng vẫn giữ hòa cho hai trận đó thì bên phía Senegal anh em cũng thấy bữa Senegal thắng Qatar với tỷ số 3-1 luôn và thua Hà Lan 2-0 nha anh em thì Hà Lan rất là mạnh rồi cái chuyện đó thì mình không phải bàn tới rồi nè Hà Lan rất là mạnh rồi thì và hòa Iran với tỷ số một đều và thắng uh, Bolivia với tỷ số 2 không. thì cái phong độ của thằng Senegal này cũng đang rất là tốt nha anh em đang rất là tốt nhưng mà thiếu vắng cái trụ cột quan trọng đó là Sadio Mane thôi Sadio Mane bị chấn thương ờ, ở chân và đã mổ chân và đã về nước luôn rồi nè. không còn có cơ hội thi đấu trong cái mùa World Cup này nữa nha còn hai này trong lịch sử đối đầu thì chưa có cái lịch sử đối đầu của hai này nha anh em còn anh em cũng thấy cái đội hình dự kiến của hai đội thì à, bên phía Ecuador chơi với sơ đồ là 3421 nha anh em bình còn bên phía Senegal chơi với sơ đồ 442 thì cái sơ đồ 442 là cái sơ đồ tấn công nhanh và phòng thủ chặt chẽ nha anh em còn cái tỷ lệ kèo á còn cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra đây là tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra là Ecuador chấp 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em không nên nằm cái mã mà trận nha anh em anh em nằm mã tài ngon hơn nha anh em tại hai này nó sẽ quyết đấu một trận sinh tử để lấy vé đi vào vòng trong anh em lấy vé vào vòng trong thì trong cái bảng này qua ta là chắc ăn là về nước cản rồi anh em tại nước nhà của nó nó không về thôi thì anh em cũng biết rồi hai thằng này nó sẽ quyết đấu một cái trận sinh tử mà mấy thằng Nam Mỹ này đồ này anh em hoặc là mấy châu Phi đồ nó đá thể lực rất là sung mãn thì anh em có thể vào mã tài 2,25 cho mình nha anh em vào mã tài mạnh tay cho mình 2,25 và có thể anh em đánh rung hợp lý nữa nha anh em còn đây mà cái tỷ lệ kèo gốc mà nhà cái đưa ra nha anh em kèo gốc là kèo gốc là hiện tại Ecuador chấp 0,25 và tài xỉu gốc thì chính cái mã này anh em cứ nằm hết mã tài gốc cho mình nằm hết tài gốc hiệp 1 và tài gốc full trận thì anh mình sẽ đưa lên cho anh em một cái bảng đó là một cái bản kèo thực tế cho anh em xem và anh em lựa mã kèo nha đây anh em thấy đây là cái bản kèo thực tế nha anh em là Ecuador chấp 0,25 thì anh em cứ không vào mã trên dưới nha anh em và tài xỉu là 2,25 thì nếu mà anh em cầm trang anh em chơi anh em có thể vào cái mã tài hai trái nha anh em tài hai trái ăn 82 đây anh em cũng thấy thì hiện tại anh em chơi ngoài qua thầu qua cò là anh em nhận được cái mã kèo này nha còn anh em trong trang á, anh em cứ lựa bất cứ cái kèo nào mà trên trang có đây giống như cái này là cái trang này là một cái trang mình mới mời một cái sảnh bóng đá bên mình thôi một cái sảnh thôi là rất là nhiều kèo cho anh em lựa rồi có kèo một trái rưỡi hai trái ăn sáu đây anh em có thấy không thì anh em nếu mà anh em muốn quýnh chắc ăn anh em cứ vào cái kèo 1,75 này cũng được anh em đánh 10 củ anh em ăn cũng được 6 củ rồi đúng không anh em thì bởi vậy mình khuyên anh em đăng ký cái trang để anh em có cái đa dạng cái kèo để anh em chơi giống như có rất là nhiều kèo này anh em nào mà muốn nằm Ecuador thì vẫn có cái kèo đá đồng cho anh em ăn 75 thì anh em tỷ lệ anh em ăn cao hơn anh em thua cả thấp hơn đúng không còn anh em có thể vào cái mã hiệp 1 hiệp 1 anh em quýnh tài hiệp 1 cho mình tài hiệp 1 0,775 cho mình nha tài hiệp 1 0,75 nha anh em đây còn anh em thấy đây là cái mã kèo gốc nha anh em mã kèo gốc cả trận và mã kèo gốc hiệp 1 thì mã kèo gốc hiệp cả trận á, là Senegal ờ, Ecuador nha anh em Ecuador chấp 0,25 và tài xỉu là chính thì anh em cứ nằm hết vào cái mã tài cho mình nha tài chính nha anh em còn hiệp 1 thì ờ, Ecuador chấp 0,25 nha anh em thì anh em ăn tới một 1,03 lượng là anh em đặt à, anh em ăn đủ nha còn tài xỉu hiệp 1 thì tà là 4 trái nè anh em có thể nằm mặt tài hiệp 1 nha thì anh em thấy hiện tại bên trang của mình rất là nhiều kèo cho tất cả anh em thì anh em nào mà muốn vào chơi thì anh em cứ liên hệ qua Zalo cho mình thì anh em có thấy những à, quả phạt góc thứ nhất là đội nào nữa anh em quả phạt góc thứ nhất nè đây quả phạt góc thứ nhất à, chẳng lẽ góc nữa nè anh em thì rất là nhiều có ném biên rồi có đội giao bóng thì anh em muốn vào chơi những cái mã kèo này á anh em cứ liên hệ qua cho mình mình đăng ký hướng dẫn cho anh em đăng ký một cái trang để anh em vào chơi được những mã kèo này và dễ ăn hơn những cái mã kèo trận của anh em gấp 10 lần thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em cái trận Ecuador và Senegal thì nếu anh em nào thấy hay á thì để lại cho mình một bình luận và anh em cũng có thể lại để lại bình luận à, để cho mình biết à, mình còn thiếu sót ở đâu thì nếu anh em nào mà đang xem mà chưa đăng ký hãy để lại cho mình một lượt đăng ký còn anh em nào mà muốn vào đăng ký trang và vào nhóm cho cùng mình anh em cứ liên hệ qua zalo của mình là 0937 318970 hoặc telegram cài bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em cách đăng ký chơi nha thì hôm nay mình đã nhận định xong cho tất cả anh em thì hẹn anh em gặp lại anh em ở những video sau